nỗi đau liệu rằng khi chia tay con em không biết được đâu ca thì yêu khi xưa em cho cho anh đâu nhỏ sofa đừng nói tốt con tim anh em sẽ không muốn với anh được đâu mà là mặt nhiều đứa đau luôn quay lại nơi anh em sẽ dòng cơn qua đâu có chân lâm đừng cười đau lúc kia nước mắt đau vẫn rời vì em oh baby no baby đừng nhìn anh nữa đôi mắt ngày xưa giờ ở đâu em còn là em em đã khác rồi em cũng quay lưng quên hết đi tình yêu trong em giờ man giờ dối anh không muốn cùng với mình trong mơ anh không đi tìm giấc mơ ngày hôm nào nụ vai mà là em của ngày hôm qua chỉ là em của ngày hôm qua đừng bỏ anh một mình nơi đây Chỉ là đã xóa nghe đi kêu, chỉ đã bảo lời ca sĩ không nào vừa đang rơi đôi tay quần lời mình anh ở đây thì là những bạn đôi chỉ như chơi vơi thật ngu ngốc vừa đang đang trên con đường tìm ước mơ từ nơi làm quá xa em không còn biết ta nào đấy đôi tay anh giữ em ở lại nếu cứ tiếp tục cả hai sẽ phải khổ đau đừng cô đó ra mạnh mẽ đó đâu phải nhắm mắt lại hay nghĩ gì? đời em sống cho mình em mà sao cùng em hỡi người tìm lại thời gian của riêng đôi ta nhưng sao trong anh đã quá tuyệt vọng sự thật đang mùa vẫy nơi anh Sao kìa baby Đừng nhìn anh nữa đôi mắt ngày xưa Giờ ở đâu em còn là em Em đã khác rồi Em cũng phải lương quên hết đi Tình yêu trong em giờ toàn giả dối Anh không muốn Với mình trong mơ Anh không muốn Đi tìm giấc mơ ngày hôm nào Đừng một ngày phải là em của ngày hôm qua tiếng cười em hạnh phúc đi rời xa xung quanh chỉ còn mỗi anh và những nỗi đau hãy sao giải hết đi vẫn vương vì em giữa em chính em anh mang hết đi cả người cứ vội vàng người cứ vội vàng chỉ là em buông ngày hôm qua người bước xa rồi và người đã bước xa rồi Đừng vội vàng là em buông ngày hôm qua Đó anh còn mình nơi đây Giờ xa nhà đi kia Rồi em lo ngày hôm qua Sẽ là em lo ngày hôm qua Rồi anh còn mình nơi đây